cùng nhau đi bài tập đầu tiên trong buổi học hôm nay, đó là bài tập số 1. Bài tập số 1 đề bài cho có nội dung như sau. Cho tam giác ABC là tam giác đều, được chưa nào? Nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Được chưa các bạn? Các bạn và cô cùng vẽ hình nhé. Tại vì tam giác ABC là tam giác đều, cho nên trường hợp rất là đặc biệt. Cho nên bạn có thể vẽ tam giác trước rồi lấy tâm, đó là giao của hai trong ba đường trung trực. Bạn sẽ vẽ được đường tròn ngoại tiếp tam giác đều. Còn đối với tất cả các tam giác khác hoặc là kể cả tam giác đều thì bạn vẫn vẽ đường tròn trước rồi vẽ tam giác đều nội tiếp đường tròn sau đều được nhé. Tại vì trong bài này nó hơi đặc biệt cho nên cô sẽ vẽ đường à vẽ tam giác trước và đường tròn sau. Nhưng ngược lại các bạn vẽ đường tròn trước, tam giác sau nhé. Cô khuyên là như thế, đỡ mất thời gian. Được chưa nào? Đó, tiếp theo là lấy điểm M trên cung nhỏ AB và đề bài yêu cầu chứng minh độ dài MA cộng với MB bằng gì? À bằng MC các bạn ạ. Đó. Thế thì ở câu ngay câu số 1 của ta là liên quan đến chứng minh tổng độ dài hai đoạn thẳng bằng độ dài đoạn thẳng thứ ba. Thế thì các bạn ơi, độ dài MA và MB yêu cầu chứng minh tổng bằng MC. Thế thì về phương pháp thì cô nghĩ là các bạn nhớ thì